Toàn cảnh Nga-Ukraine tối ngày 24 tháng 10 tiết lộ lý do bất ngờ khiến Nga cáo buộc Ukraine dùng bom bẩn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự toàn cảnh của chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Về tình hình trên chiến trường, Nga thành lập đơn vị dân quân bảo vệ thành phố Khắc Ukraine đánh chặn 85% vụ tập kích bằng UAV Nga. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ phía Nga tại khu vực Kherson, giới chức thành phố cho hay đã thành lập đơn vị tình nguyện bảo vệ thành phố Kherson trong bối cảnh Ukraine dồn quân chuẩn bị tiến công. Đối với tất cả nam giới muốn ở lại Kherson, bất chấp mối đe dọa an ninh gia tăng do hành động của các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraine, chúng tôi tạo ra cơ hội cho họ tham gia các đơn vị phòng thủ lãnh thổ của thành phố, cơ quan quân sự dân sự của tỉnh Kherson ngày 24 tháng 10 thông báo. Cơ quan này cho biết lực lượng an ninh tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Khắc Sơn, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Cư dân tại đây có thể tới bờ đông sông Nipper bất cứ lúc nào. Các chuyến tàu hoạt động hàng ngày ở giữa thành phố Alosti và Golea Pristan. Quyền tỉnh trưởng Kherson Volodymyr Chando do Nga bổ nhiệm trước đó thông báo, giới chức địa phương quyết định sơ tán dân thường từ bờ Tây sang bờ Đông sông Nipper nhằm phục vụ công tác xây dựng phòng tuyến. Ông Sando cho biết Ukraine đang dồn quân để tiến công thành phố Kherson, trong khi Nga lập nhóm quân phòng thủ đô thị này. Giới chức thân Nga ở Kherson đưa ra thông báo trong bối cảnh quân đội Ukraine với vũ khí phương Tây những tuần qua mở các đợt tiến công dọc theo bờ Tây sông Dnipro tới thành phố Kherson. Oleksiy Horomov, quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 21 tháng 10 cho biết Nga đang điều lực lượng bổ sung tới củng cố phòng tuyến tại tỉnh Kherson để ngăn quân đội Ukraine tiến về phía thành phố Kherson. Có hơn 40 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn BTG của Nga ở tỉnh Kherson. BTG thường có khoảng 1.000 quân nhân. Về phía Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine ngày hôm nay cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một trạm radar Zopak-1 tối tân được mệnh danh là mắt thần của quân đội Nga ở Khắc Sơn. Các chiến binh của chúng tôi đã tiêu diệt một trạm radar Zopak-1 ở Khắc Sơn, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine xác nhận. Bộ cũng cho biết thêm rằng các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã hoàn thành 130 nhiệm vụ tấn công trong 24 giờ qua, theo Pravda. Được biết, dù Park-1 được mệnh danh là mắt thần của quân đội Nga, vốn là một trong những tổ hợp radar chống pháo binh hiện đại nhất trong biên chế của lực lượng này. Dù Park-1 được thiết kế tự động xác định tọa độ vị trí pháo, tên lửa, súng cối, pháo hệ thống phòng không tên lửa và vị trí tác chiến tên lửa chiến thuật, cũng như tọa độ các khẩu đội pháo binh đối phương để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh đánh chặn. Tổ hợp này có khả năng phát hiện 70 vị trí trận địa đang khai hỏa chỉ trong 1 phút đồng thời thay đổi tần số hoạt động để đối phó với thiết bị gây nhiễu điện tử chủ động và thụ động của đối phương. Trước đó vào ngày 19 tháng 8, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một tổ hợp Zubak-1 của Nga tại vùng Zaporozhia. Trong một động thái liên quan, khi chiến sự vẫn đang căng thẳng, Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt và tịch thu được nhiều khí tài hiện đại của Nga. Theo Defense, lực lượng Ukraine đã bắt giữ được hơn 500 xe chiến đấu bộ binh IFV từ quân đội Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây 8 tháng. Oryx, một dự án ghi lại và theo dõi việc sử dụng cũng như tổn thất thiết bị quân sự trên chiến trường Ukraine, đã thống kê được 503 IFV của Nga bị người Ukraine bắt giữ trong suốt cuộc chiến. Báo cáo của Oryx cho biết các phương tiện chiến đấu mà Ukraine thu được từ Nga thậm chí còn nhiều hơn các gói viện trợ mà nước này nhận được từ nước ngoài kể cả các xe chiến đấu bộ binh bị tiêu diệt trong chiến đấu. Oryx cho biết Nga đã mất tổng cộng ít nhất 1594 IFV, bao gồm cả xe chiến đấu BMP-3 và BMD-4M hiện đại. Ngoài ra, theo nhận định của Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine hiện nay đã đánh chặn được khá nhiều vụ tập kích tên lửa của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine – theo báo cáo mới nhất của tình báo Anh, Nga được cho là tiếp tục sử dụng các máy bay không người lái UAV Saed-136 để tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Báo cáo dẫn các nguồn tin chính thức bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 85% số vụ tấn công bằng UAV của Nga tại Ukraine đã bị đánh chặn. Các UAV này hoạt động chậm, ồn ào và bay ở tầm thấp, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không thông thường – Nga nhiều khả năng sẽ sử dụng số lượng lớn UAV sa 136 của Iran để xuyên thủng hệ thống phòng không ngày càng hiệu quả của Ukraine, báo cáo cho biết. Bộ Quốc phòng Anh nhận định các UAV nhiều khả năng được sử dụng để thay thế các loại vũ khí chính xác tầm xa do Nga sản xuất ngày càng trở nên khan hiếm. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Suri Inat hôm 21 tháng 10 xác nhận hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 85% UAV của Nga trong 2 tuần – Ông Inat nói rằng máy bay, lực lượng tên lửa phòng không, lực lượng phòng không mặt đất, pháo tự hành phòng không, súng máy có cỡ lớn và hệ thống tác chiến điện tử đang được sử dụng hiệu quả để đối phó với máy bay không người lái Nga. Tuy nhiên, sau các trận pháo kích liên hoàn của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 30% số nhà máy điện tại Ukraine đã bị phá hủy kể từ ngày 10 tháng 10, dẫn đến tình trạng mất điện hàng loạt trên toàn quốc Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Timoshenko ước tính các cuộc không kích của Nga đã khiến hơn một triệu hộ gia đình ở Ukraine sống trong cảnh mất điện. Các nhà chức trách địa phương đã kêu gọi người dân giảm mức tiêu thụ điện. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emin Dezhepa hôm 23 tháng 10 cũng xác nhận 90% hạ tầng năng lượng gió và 40 đến 50% hạ tầng năng lượng mặt trời của Ukraine đã bị phá hủy sau các cuộc tập kích của Nga. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió chiếm đến 7% mức tiêu thụ năng lượng của Ukraine trong năm 2021. Nga tiếp tục khủng bố Ukraine và tất nhiên gây khủng hoảng năng lượng ở đất nước chúng tôi. Thứ trưởng Jespa nói đồng thời kêu gọi các nước đồng minh giúp bảo vệ bầu trời Ukraine. Mục đích thật sự của Nga khi tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine Liên quan đến những đợt tấn công và pháo kích liên hoàn vào nhiều khu vực năng lượng trọng yếu ở Ukraine của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng Nga đã và đang hủy diệt các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine để buộc Kiev chuyển hướng tấn công khỏi mặt trận Đông Nam nước này. Theo đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng khi tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa, Nga hướng tới mục đích nhằm làm suy giảm ý chí chiến đấu của quân đội Ukraine. Moscow cũng muốn ép chính phủ Kiev phải tăng cường và bổ sung các nguồn lực để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng năng lượng, thay cho việc chuyển các nguồn lực đó cho chiến dịch phản công của Ukraine ở mặt trận phía Đông và phía Nam. Đặc biệt là cuộc phản công của Ukraine bây giờ đang tập trung xung quanh Kherson, nơi quân đội Nga đang ra sức sơ tán dân thường. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh thì các cuộc tấn công của Nga và các cơ sở năng lượng của Ukraine sẽ không thể làm suy giảm ý chí tấn công của quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine rất khó có thể làm sói mòn ý chí chiến đấu của người Ukraine. Tuy nhiên, điều này sẽ ngày càng đặt ra thách thức kinh tế và nhân đạo cho Ukraine khi mà nhiệt độ giảm xuống, mùa đông đến gần. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng nhấn mạnh rằng Nga bắt đầu rút quân khỏi khu vực phía Nam và hành động này có thể sẽ tiếp diễn trong vài tuần tới. Nhưng quân đội của Tổng thống Putin có thể sẽ gặp khó khăn nếu như lực lượng Ukraine lựa chọn tấn công. Lý do theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh là việc rút quân đội đòi hỏi một biệt đội được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của mình để bám trụ lại để giữ trận tuyến tại cuộc tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine cho biết Moscow đã điều động 2.000 lính dự bị chấn giữ tiền tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho việc rút lui trong khi đang bắt đầu vận chuyển đạn dược, thiết bị quân sự và các đơn vị qua phà từ bờ Tây sông Dnipro sang bờ Đông. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng dự bị mới được điều động, không được huấn luyện đầy đủ của Nga rất có thể đứng vững để chống lại một cuộc tấn công của Ukraine. Nga hiện chưa bình luận về những nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhưng luôn tuyên bố là tấn công vào các mục tiêu dân sự. Tiết lộ lý do bất ngờ khiến Nga cáo buộc Ukraine dùng bom bẩn Cáo buộc Ukraine định dùng bom bẩn trên chiến trường, Nga dường như muốn thuyết phục người dân trong nước tin rằng Kiev thực sự là mối đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23 tháng 10 đã bất ngờ điện đàm với người đồng cấp ở loạt thành viên NATO, đưa ra một cảnh báo khiến cả châu Âu lo ngại về nguy cơ xung đột ở Ukraine vượt tầm quyền soát. Trong các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Shoigu liên tục cáo buộc Ukraine có khả năng khiêu khích bằng cách sử dụng một quả bom bẩn, kịch bản sẽ khiến cho tình hình chiến trường xấu đi nhanh chóng. Bom bẩn là thuật ngữ để chỉ loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân dưới dạng bột hoặc là viên, có khả năng phát tán chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn. Nếu được sử dụng ở Ukraine, nó có thể gây ô nhiễm phóng xạ và kích động hoảng loạn ở nhiều nước châu Âu. Bom bẩn không có sức hủy diệt lớn như vũ khí hạt nhân nhưng rất dễ chế tạo, đặc biệt là với những nước sở hữu vật liệu hạt nhân. Giới chuyên gia ước tính trên thế giới hiện có khoảng 70.000 thiết bị chứa nguyên liệu phóng xạ phân bổ tại 13.000 tòa nhà nằm rải rác khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra cáo buộc Ukraine có kế hoạch sử dụng bom bẩn, dù ông Shoigu không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình. Trước đây, giới chức châu Âu từng cảnh báo về nguy cơ phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành một vụ khủng bố bằng bom bẩn, nhưng kịch bản đó chưa bao giờ trở thành hiện thực trước khi IS bị đánh bại. Mục đích của hành động khiêu khích này là nhằm tố ngược Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các chiến dịch ở Ukraine từ đó kích động một chiến dịch chống Nga mạnh mẽ trên toàn thế giới nhằm làm suy giảm lòng tin đối với Moscow. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti viết trên Telegram giải thích cho tuyên bố của ông Shoigu. Nếu kế hoạch được thực hiện thành công, hầu hết các nước trên thế giới sẽ phản ứng cực kỳ quyết liệt trước sự cố hạt nhân ở Ukraine. Bài đăng có đoạn, kết quả là Moscow sẽ mất đi sự ủng hộ từ nhiều đối tác quan trọng. Kiev đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc Moscow Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chính Nga với là nước đang muốn sử dụng bom bẩn trên chiến trường. Nếu Nga gọi điện và nói rằng Ukraine sắp làm một cái gì đó, điều này có nghĩa là họ đã chuẩn bị tất cả những thứ như vậy, ông Zelensky tuyên bố trong một video đăng trên mạng xã hội. Tôi tin rằng đã đến lúc thế giới nên phản ứng quyết liệt nhất có thể. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng bác bỏ tuyên bố từ Moscow, gọi đây là cáo buộc vô lý và nguy hiểm, Ông cũng ám chỉ rằng đây có thể là nỗ lực của Nga nhằm đổ tội cho Ukraine. Dù có hay không khả năng xảy ra một vụ tấn công bằng bom bẩn trên chiến trường Ukraine, những lời cáo buộc giữa đôi bên đều ẩn chứa nguy cơ thực sự. Giới quan sát đánh giá, dường như căng thẳng ở Ukraine đã tiệm cận ở mức có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho tất cả mọi người. Fyodor Lukyanov, người đứng đầu Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng, tổ chức nghiên cứu tại Moscow nhận định – Nga từng đưa ra cáo buộc rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí sinh học trên chiến trường, làm dấy lên lo ngại ở phương Tây rằng Moscow sẽ thực hiện một cuộc tấn công như vậy và đổ lỗi cho Kiev. Hiện chưa có cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học nào được ghi nhận trên chiến trường Ukraine. Sau khi lực lượng Nga hứng chịu những thất bại liên tiếp ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ sử dụng bất kỳ phương cách nào cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, trong đó có cả các vũ khí hủy diệt ở cấp độ khác nhau. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cảnh báo thế giới đang đến gần ngày tận thế hạt nhân hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Tuy nhiên, Christopher Freshway, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tulane, Mỹ cho hay bom bẩn chưa bao giờ được sử dụng trong một cuộc xung đột trước đây và ông không tin rằng người Ukraine sẽ sử dụng vũ khí đó trên chính lãnh thổ của họ. Việc kích hoạt một quả bom bẩn có thể gây ra tâm lý hoảng sợ trong dư luận, nhưng không tạo tác động lớn có thể thay đổi cục diện chiến trường theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, các chất phóng xạ phát tán từ một quả bom bẩn có thể không tạo ra lượng bức xạ đủ để gây bệnh nghiêm trọng ngay lập tức, ngoại trừ những người ở rất gần khu vực nổ. Những lời đe dọa như vậy chỉ mang tính lý thuyết nhiều hơn là thực tế. Giáo sư Freshway cho biết thêm rằng Nga đưa ra cáo buộc này chủ yếu như một cách để hướng sự chú ý của dư luận trong nước về mối nguy hiểm đến từ Ukraine. Theo ông, sau những bước lùi trên chiến trường và lệnh động viên quân một phần còn tồn tại khá nhiều bất cập, công chúng Nga có thể suy giảm lòng tin vào chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bởi vậy, Điện Kremlin dường như muốn đưa ra cáo buộc bom bẩn như vậy để thúc đẩy sự ủng hộ trong nước. Thông điệp của Nga dường như nhằm nhắc nhở dư luận rằng nước này họ đang thực sự chống lại một đối thủ liều lĩnh, hung ác được hậu thuẫn bởi NATO và phải ngăn chặn, Cressway bình luận. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Olet trong cuộc điện đàm với ông Shoigu hôm qua cũng bác bỏ cáo buộc rằng phương Tây đang tìm cách giúp Ukraine thúc đẩy cuộc xung đột với Nga những cáo buộc như vậy không được phép sử dụng như cái cớ để leo thang tình hình, ông Oles nhấn mạnh. Tướng Iran chế giễu lệnh trừng phạt của EU liên quan đến thông tin cho rằng Iran cung cấp UAV cho Nga để thực hiện nhiều vụ tấn công pháo kích vào Ukraine. Phía giới chức EU đã ra quyết định trừng phạt Iran, bỏ qua lời giải thích đến từ phía giới chức Tehran. Tuy nhiên, dường như lệnh trừng phạt của EU không hề có sức nặng như liên minh này đã nói khi tướng Mohammad Bakri, người bị EU trừng phạt chế giễu rằng ông cho phép khối tịch thu tài sản cá nhân để mua than đá. Tôi có một đề xuất nhân đạo cho Liên minh châu Âu EU. Tôi cho phép họ xác định và tịch thu toàn bộ tài sản của tôi trong các ngân hàng trên thế giới và dùng tài sản đó mua than cho người dân châu Âu, một mùa đông khắc nghiệt đang đến. Thiếu tướng Mohammad Hossein Bakeri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran cho biết hôm 23 tháng 10. Ba tướng quân đội gồm Bakeri, Saed Hojitola, Questi, Saed Afghanani và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Saed của Iran đã bị EU và Anh tuần trước áp lệnh trừng phạt vì cáo buộc tham gia chương trình cung cấp máy bay không người lái UAV cảm tử cho Nga. Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đang sử dụng UAV do Iran cung cấp để tiến hành hàng loạt các cuộc tập kích trên chiến trường Ukraine vài tuần qua. Theo lệnh trừng phạt của EU, ban tướng Iran và tập đoàn Saed sẽ bị đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh các nước áp lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các biện pháp trừng phạt chủ yếu mang tính biểu tượng do các cá nhân tổ chức Iran gần như không có tài sản ở nước ngoài sau nhiều năm chịu lệnh cấm vận. Iran nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine. Tehran nói rằng họ phản đối vũ trang cho cả Moscow và Kiev trên chiến trường, hướng tới mục tiêu ngăn chặn xung đột. Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc truyền thông phương Tây tung tin vì mục đích chính trị Moscow ngày 18 tháng 10 cũng đưa ra tuyên bố tương tự về vấn đề này, cho rằng Nga sử dụng công nghệ nội địa để chế tạo UAV, thực hiện đòn tập kích các mục tiêu ở Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng lên cao ngất ngưỡng với việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho phần lớn châu Âu để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây. 27 quốc gia thành viên EU đã tranh cãi nhiều tháng qua về các biện pháp giảm hóa đơn năng lượng khi mùa đông đến gần. Ukraine tháng trước quyết định cắt giảm đáng kể quan hệ ngoại giao với Tehran – với cáo buộc chuyển giao vũ khí cho Moscow. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời sự toàn cảnh của chúng tôi, cập nhật về tình hình xung đột tại Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.